kita satu chiều sáng thua cho con tự do chỉ cho nó như vua hay nè sáng đi kể cho con tự thế bỏ lại thế như chỉ giờ nè nhẹ nhẹ em nè ta thua khó chỉ trong giờ đã chỉ tiếc và hậu liên luôn chia sạch gì như nào thì cho pha mày chia 要裂变狗熊狗，谁破刀都抡进去。